dần phai vạt nắng lưng đồi chân trời bóng xe dần lên ngày dần qua bóng đêm về lòng nghe mệt rã bờ vai chân còn mãi bước vội nhanh mong mãi ấm vui đêm lành tạ ơn thiên chúa ngài ban ngày và đêm dâng cả những điều lầm sai ngài thương không suy xét nhưng bù đắp cho nguyện xin thiên chúa ngài ban cho một đêm an vui say giấc trong vòng tay ngài này hồn con chúa ơi con tin thác nơi ngài xin nơi ngài sự sống viên mãn con trông chờ tình yêu ngài ôi thiên chúa của ngày đêm trong ngài con được nghi an con kính xin ngài đón nhận lời kính chiều hôm dần phai màu tóc da mồi thân tàn sức yêu già nung đời người thấp thoáng qua màu lòng nghe mặn đắng bờ môi ước vọng chất chưa đầy vơi giờ chắp tay phó cho trời tạ ơn thiên chúa ngài ban cho đời con ơn nên con chúa nên bạn với ngài và nên người chứng minh tình yêu rằng Giêsu con chúa chết vì chúng sinh ơn Thiên Chúa Ngài cho người phục sinh Cho con thêm sức Cho đời sống đẹp và ngày mai phúc vinh trong Thiên Chúa nhân lành Xin tạ ơn Ngài Nơi Ngài sự sống viên mãn Con trông chờ tình yêu Ngài Ôi Thiên Chúa của ngày đêm trong ngày con được bình an con kính xin ngài đón nhận lời kính chiêu dần phai màu tóc ra mồi thân tàn sức yêu già nua đời người thấp thoáng qua màu lòng nghe mặn đắng bờ môi ước vọng chất chứa đầy vơi giờ chắp tay phó cho trời tạ ơn thiên chúa ngài ban cho đời con ơn nên con chúa nên bạn với ngài và nên người chứng minh tình yêu rằng Giêsu con Chúa chết vì chúng sinh tạ ơn Thiên Chúa ngài cho người phục sinh cho con thêm sức cho đời sống đẹp và ngày mai phúc vinh trong Thiên Chúa nhân lành xin tạ ơn Ngài Nơi Ngài sự sống viên mãn Con trông chờ tình yêu Ngài Ôi Thiên Chúa của ngày đêm Trong Ngài con được đi an Con kính xin Ngài đón nhận Lời kính chiều Trong ngày con được đi an con kính xin ngài đón nhận lời kính chiều